sinh thân mến, cô tiếp tục hướng dẫn chúng ta ôn tập cái chuyên đề tính chất chia hết trên tập ở số nguyên. Thì ở buổi trước chúng ta đã hoàn thành trong bài tập là chứng minh rằng tích của hai số tự hai số nguyên liên tiếp thì chia cho hai, tích của ba số nguyên liên tiếp chia cho ba và cô hướng dẫn các em chứng minh tích của n số nguyên liên tiếp cho n chia hết cho n, phải không nào? Đấy. Và cô nhắc lại một chút về cái bài đó. Hôm trước cô đã hướng dẫn và cô đã yêu cầu chúng ta là tự trình bày, không biết là các em trình bày như thế nào. Đấy. Thì để chứng minh tích của n số nguyên liên tiếp chia hết cho n thì chúng ta giả sử là tích của n số nguyên liên tiếp đó không chia cho n. Đấy. Mà khi tích của n số nguyên liên tiếp đó mà không chia cho n vậy thì cả n số đó sẽ không có số nào chia cho n đúng không? Đấy. Vậy khi nó không chia n thì nó sẽ chia cho n có nhận một trong n trừ một số dư đó là một hai 3 vân vân và cho tới n trừ một đấy có n số mà là nhận n trừ một số dư vậy thì có ít nhất hai số có cùng số dư đúng không nào đấy và khi hai số cùng số dư thì ta giả sử đó là số a cộng k và số a cộng y với y lớn hơn k đấy thì hiệu Vậy thì y trừ k này chia cho n. Nhưng mà y lại lớn hơn k có y trừ k này luôn lớn hơn không và y trừ k này luôn nhỏ hơn n. Mà nhỏ hơn n mà lại lớn hơn không mà lại chia hết cho n vậy điều này là vô lý. Đấy. Vậy thì trong n số nguyên thức đó phải có số chia hết cho n. Và khi có một số chia cho n thì sao? Thì được và hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức đó để chúng ta làm bài tập nhá đó là từ nay trở đi các em nhớ là chúng ta có kiến thức là tích của n số nguyên liên tiếp sẽ cho cho n và trường đặc biệt đó là hai là ba là năm là sáu là bảy vân vân hình dung hay chưa à, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào bài thứ hai đó là đề bài là chứng minh rằng mọi số nguyên n a luôn có n bình trừ n chia hết cho hai n bình cộng 5n chia cho hai n của 3 trừ n chia cho 6 và vâng. n của 3 cộng 5n chia cho 6. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán này. Như vậy cách làm những dạng bài này là gì? Là chúng ta sẽ đưa cái biểu thức cần chứng minh ra tích của các số nguyên liên tiếp. Đấy, chúng ta hình dung ra chưa? Đấy, bây giờ chúng ta nhìn nhá. n bình trừ n, ta phải chứng minh nó chia cho hai. Vậy nếu như chúng ta viết được cái n bình trừ n này mà là tích của hai số nguyên liên, nguyên liên tiếp thì đúng không này, vậy làm thế nào để biết cái n bình trừ n này giao tích của hai số nguyên đường tích đấy cái thích được không đấy sẽ là gì nhỉ n bình trừ n bằng đấy bằng gì n bình là gì là n nhân n trừ n là gì n nhân một đúng không cái này sẽ đặt n ra ngoài sẽ là n trừ một đấy thì các em có thấy là n và n trừ một này là hai số gì không hả là hai số gì đây chính là hai số nguyên lý và đây cũng chính là tích của hai số nguyên liên tiếp đúng không em đấy và tích của hai số này thì đương nhiên chia hết cho cho hai chúng ta đã chứng minh được rồi đấy. cần chứng minh lại không à, chắc chắn là không cần chứng minh lại đúng không và bây giờ ta trình bày nhá à ta có n bình trừ n là bằng n n nhân một với cực sinh giỏi đã là công nghĩ bước này nữa nhưng đang mới học thì có ghi thôi hôm sau là chúng ta phải từ n bình trừ n ra bằng n nhân n trừ một luôn đấy bây giờ biết là vì n này n trừ một là hai số nguyên liên tiếp là hai số nguyên liên tiếp đúng không à nên n nhân n trừ ta làm xong của A dễ không các em và bây giờ ta chuyển câu B nhé cô B vẫn theo mạch suy nghĩ của cô A cô B là n bình cộng 5 n ta phải chứng minh nó sẽ cho A đấy bây giờ con thấy này như vậy chúng ta ước ao rồi, à? vậy nếu n bình cộng 5 n này mà chuyển thành tích của hai số nguyên liên tiếp thì quá tuyệt vời đúng không nào đấy như vậy các con thấy là được hưởng cũng cách làm đó lại chưa được hưởng vậy tại sao chúng ta lại không nghĩ đến việc là gì là đưa như thế này không phải là các số liên tiếp Đấy. thì chúng ta sẽ đưa thành tích của số liên tiếp cộng với một số chia cho hai thì có dễ hơn không đấy thì có làm được không đấy. vậy muốn tạo thành tích của hai số liên tiếp thì chúng ta lại phải nhìn cái biểu thức ở câu a đó là n bình đúng không à cô thử nhá thử viết cho các em nhìn là n bình cộng n đấy thì đây sẽ bằng gì n bình trừ n à cô cần cái n bình trừ n cô viết ra n bình trừ n bây giờ ta nhìn thấy đây là gì đây là cộng 5 n mà đây là trừ n vậy bây giờ phải cộng với mấy để bằng cộng 5 n cộng với em à chính là cộng 6 n đúng không để đối học sinh khác giỏi là cô sẽ nó nhanh đấy vậy cái này sẽ là gì n bình trừ n thì giống câu a đúng không thế còn 6n thì sao à 6n cũng chia hết cho hai đúng không chả lẽ bây giờ mình còn thấy, để cô hỏi lại tại sao 6n chia cho hai để đó vì 6 chia cho hai thì 6 nhân n chia cho hai thôi vậy đây là tổng hai số hạng và hai số hạng đều chia cho hai cho nên tổng này sẽ chia cho hai vậy là đánh chính cái này hướng là cái làm chưa như vậy bài toán muốn tìm hoặc đầu đừng khó nhưng mà biến đổi ra bài toán rất quen thuộc rất là dễ sử dụng toàn bộ những kiến thức cơ bản đúng không nào là tính chất chia một tổng đúng không nào Đấy. nào là tính chất là tích của hai số liên tiếp thì chia cho hai chúng ta đã chứng minh được rồi và bây giờ ta sẽ trình bày về bên nhá cái ta có n bình cộng n bằng n bình trừ n cộng 6n bằng n n trừ 1 cộng 6n đấy bây giờ đấy là làm gì n nhân n trừ 1 chia hết cho 2 cái này không lý luận được rồi vì cậu ăn không lý luận rồi nhá đấy còn nếu như đề bài đi khi mà người ta gặp riêng của người này thì chúng ta lý luận thêm cái chỗ này cho cô tại sao nó chia cho hai nhá à và 6n chia cho hai suy ra tổng n nhân n trừ 1 cộng 6n chia hết cho 2. Tổng này chia cho 2 ta suy ra là n bình cộng 5n chia hết cho 2. Đấy, và đó là điều phải chứng minh. À, như vậy đó chính là cách làm của câu B chúng ta làm như vậy. Các hiểu chưa nhỉ? Đấy, chúng ta thấy rằng là bài toán nó cũng không phải là khó khăn lắm. Thế có một số bạn làm như thế này các em này, là n bình cộng 5n bạn xung tách ra là n bình trừ n cộng 6 n các bạn tách là n bình cộng n cộng 4 n được không em có được không đấy thì các bạn cứ là em làm cái này cũng được vì sao vì ở đây cô em đặt n ra là n cộng một ở đây cộng với 4 n đây cũng là tích của hai số nguyên tích, đúng không đấy và 4 n này cũng chia được cho hai cái này chia hết cho hai cái này cũng chia cho hai cho nên tổng này chia hết cho cho hà đấy. còn ở trong bài này tại sao cô lại nghĩ đến trừ n bởi vì cô đang liên tưởng đến câu a thôi đúng không thì các bạn làm thế này cũng được nhé. đấy, như vậy có một số bài có nhiều cách cách khác nhau và con đường vẫn dẫn đến con đường đúng đấy. chúng ta chuyển qua chữ c C ta có đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh là n mũ ba trừ n chia hết cho sáu đấy thế chúng ta hình dung là chứng minh n mũ ba trừ n trên 6 thì trước mắt chúng ta cứ biết đổi cái biểu thức này đi xem có giao tích của các số liên tiếp là gì gì đó hay không đúng không thì cứ thử nhá chúng ta biết đổi nhá là n mũ ba trừ n với các biết đổi cùng với cô thế giờ chúng ta suy nghĩ là ta sẽ biết đổi cái này như thế nào thì chẳng biết biết đổi như thế nào nhưng chúng ta đã nhìn thấy đây n mũ ba đây cũng n thì ta cứ đặt thừa số trùng nhiều nữa bây giờ ta thấy là n đây rồi đây là n bình chính à, hình như ta nhìn thấy cái này ở trong cái phần lý thuyết cô ra cho các em đúng không là có các em tức là a bình trừ b bình bằng cái gì các em bằng cái gì ai đã từng làm bài toán nâng cao của lớp 6 lớp 7 thì chúng ta đã dùng cái này nhiều rồi a bình trừ b bình bằng a trừ b nhân a cộng b đấy vậy thì cái n bình trừ một thì sẽ là n bình trừ một bình vậy sẽ bằng gì a là n b là một sẽ là bằng n trừ một nhân n cộng một đấy được chưa em vậy copy cái này vào đây nhá đây này vào đây nhá vậy nó sẽ thành là n trừ một nhân n cộng một à vậy thì à ở đây là ba số liên tiếp đúng không cái n trừ một này nhỏ nhất rồi đến anh n rồi đến anh n cộng cộng một cô sắp xếp lại các em thấy n trừ một nhân n nhân n đây thì chúng ta nhìn thấy này đây là tích của ba số nguyên tiếp vậy theo kiến thức chúng ta học lúc nãy ở à, bài giảng trước là tích của ba số liên tiếp thì chia hết cho ba vậy ta có bài tích ba số này chia cho ba đấy đúng không em mà ở đây ba số liên tiếp thì lại có chứa tích của hai số liên tiếp tức là n trừ một nhân n là tích hai số liên tiếp hoặc là n nhân n cộng tích của hai số liên tiếp vậy thì tích của hai số này lại chia hết cho hai đấy cho nên tích của ba số này cũng chia hết cho cho hai như vậy tích này chia hết cho ba tích này là chia cho hai mà theo tính chất mà cô vừa nói đúng không đó là a mà chia hết cho b đấy các em lật lại thần tính Đấy chưa? Vậy thì ở đây chia hết cho ba nó lại cũng chia cho mấy cho hai mà ba và hai lại nguyên tố cùng nhau cho nên tích này sẽ chia cho mấy em à, chia hết cho sáu vậy chúng ta đã chứng minh được cái bài toán này đúng không à vậy chúng ta thấy này khi chúng ta khai thác bài làm này chúng ta suy nghĩ cách làm chúng ta chưa có con đường nào làm hết chúng ta chỉ nghĩ đến là chúng ta ước ao chúng ta chuyển nó ra tích của các số liên tiếp và chúng ta không biết chuyển thế nào chúng ta cứ thấy đây có n ba đây là n vậy ta đặt ngay được thừa số chung là n rồi chúng ta mới xử lý tiếp đúng không vậy khi đặt thừa số chung là n nó mới xuất hiện cái mà chúng ta thấy dễ rồi n bình trừ một bình và ở đây đấy như vậy từng đó chúng ta tuần tự tuần tự đưa ra cách làm đấy em cố gắng nha chúng ta không được ngại khó không được ngại lòng lòng gì hết chúng ta cứ cố gắng học học như vậy chúng ta sẽ làm được bài à, bây giờ ta trình bày nhá n 3 trừ n nào trình bày lại cô xóa đi chúng ta sẽ bảo là nhớ rồi chúng ta tự trình bày lại được rồi đấy là gì đặt n ra đây là n bình trừ một n bình trừ một lại bằng n bình trừ một bình hằng đẳng thức a bình trừ b bình n nhân n trừ một nhân n cộng một đấy ta có hay là vì n trừ một n n cộng 1 là tích của ba à là ba số phải tăng ghi ba số chứ là ba số nguyên liên tiếp là ba số nguyên liên tiếp nên tích của chúng là n trừ một nhân n nhân đây chính là cái câu a câu câu b của bài một của đời hướng dẫn chúng ta chứng minh đúng không đấy thứ hai nữa là gì vì n trừ một và n lại là tích của hai số nguyên trừ cái tích vào làm hai số liên tiếp cho nên là tích của nó sẽ chia cho hai nhé Đấy, mà tích của hai số này chia cho hai cho nên tích của hai số này nhân thêm một số nữa không cần phải liên tiếp với n mà cứ nhân thêm một số kỳ chúng ta cũng có thể gọi nó chia cho cho hai tích này chia n nhân n cộng 1 phải chia hết cho 3 nhân 2 là là 6. Đấy và cái tích này chính là n3 trừ n chia hết cho 6 và đó là điều phải chứng minh. Đây là chúng ta phải dùng được cái bài chứng minh chia. Vậy thì đối với bài chứng minh chia cho 6 không phải là chúng ta phải tách ra tích của 6 số nguyên liên tiếp hiểu chưa vậy chỉ cần được ba số liên tiếp là chúng ta sẽ lý luận được nó chỉ số sáu rồi phải không nào đấy cho nên trong quá trình làm bài chúng ta đừng có máy móc sử dụng cái tích của n giống như liên tiếp cho n thì cứ nghĩ là tích à, chứng minh chia cho 6 thì đấy thành tích của 6 số nguyên liên tiếp đấy chúng ta không cần thiết phải như vậy đấy. bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm câu câu d à bây giờ chúng ta lại khai thác tiếp khai thác tiếp câu d ta có n của ba cộng năm n bằng Đấy, ta biến đổi nào n 3 cộng 5 đồng Đấy. thì chúng ta thấy rằng là nếu gặp n ra thì sẽ là n bình cộng 5 cái n bình cộng 5 không được cái gì đúng không nó không có cái gì để chúng ta biến đổi nó không có ở đây năm không thể viết thành số nguyên là bình phương đúng không em đấy do đó chúng ta không nghĩ đến ý tưởng đó được vậy tại sao chúng ta không nghĩ đến ý tưởng là chúng ta biến đổi cho nó có xuất hiện n ba trừ n đúng không chúng ta nghĩ đến ý tưởng đó Đấy, vậy giờ ta biết đủ nhá Đó là N3 trừ N à, cô cần N3 trừ N thì cô cứ viết vào đó Bây giờ cô cứ nhảy sau N3 trừ N ở đây là cộng 5N Vậy chúng ta phải cộng mấy để bằng cộng 5N em à, Chính là cộng 6 n Đúng không? Vậy N3 trừ N ở trên câu C chúng ta phân tích nó bằng gì? Bằng N nhân N trừ 4 nhân N cộng 1 rồi Cho nên đến đây cô có tích nữa mà ta ghi vào luôn nhá Đây sẽ là N nhân n trừ một nhân n cộng một cộng sáu n đấy và theo lý luận ở câu c thì sao thì cái này chia hết cho 6 Đấy Còn 6N thì đương nhiên cũng chia hết cho cho 6 Cho nên tổng này chia hết cho 6 Và đó chính là điều phải chứng minh Đấy Thế các em có trình bày tiếp được không? Nếu như bài làm độc lập của mình câu c không Thì chúng ta phải trình bày toàn bộ câu C và lưu chỗ này đúng nghe đấy trình bày từ cái chỗ vì này trình bày toàn bộ thế này đấy sau đó lý luận thêm 6 n cũng chia cho 6 suy ra tổng này chia cho 6 mà tổng này chia cho 6 thì là n mũ 3 cộng 5 n chia cho 6 tay đúng hay chưa à và chúng ta sẽ trình bày nhé phải đến đây đến đây cô ghi là theo cô C rồi còn như cô nói là đề bài mà mộc độc lập thì chúng ta phải lý luận giống như cô C ta có n nhân n trừ 1 nhân n cộng 1 chia cho 6 và 6n cũng chia hết cho 6. Chuyên suy ra tổng n nhân n trừ 1 nhân n cộng 1 cộng 6n chia hết cho 6. Tổng này cho 6 tức là n mũ 3 cộng 5n chia hết cho n 3 cộng 5n chia cho 6 Và đây là điều phải chứng minh em. Đây, như vậy chúng ta đã sử dụng toàn bộ kiến thức chúng ta đã học được ở cái bài giảng trước của cô đấy đó là sử dụng bài tập 1 để chúng ta chứng minh được một biểu thức chia cho hai một biểu thức chia cho 6 và cô hy vọng rằng sau cái bài học cô hướng dẫn này chúng ta sẽ vận dụng chúng ta sẽ làm được một số bài tập tương tự như bài tập này bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập để các em luyện thêm nhé các em thân mến, các em hãy sử dụng các cái ờ, kỹ năng phân tích của cô hướng dẫn ở những bài học bài lúc nãy đấy cùng với các kiến thức của các em để các em vận dụng em làm bài tập này nhé. Chúc các em làm bài tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo.